Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Bích, em đến từ Gia Lai. Dạ hiện tại thì em đang làm tổ phó truyền may ở dưới Đồng Nai ạ. Bích bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi. Mời bạn trai. Em tên là Duy, năm nay em 25 tuổi. Em uh, sinh ra Đắk Lắk. Hiện tại em đang làm công việc của em là kỹ thuật viên cho công ty, công ty nước ngoài công nghiệp Long Thành à long thành bên đây là bình dương hả dạ không em ở đồng nai khu, khu công nghiệp biên hòa một đó chị biên hòa một long thành vậy cũng gần ha cũng gần dạ rồi dạ. mình giới thiệu một xíu về bản thân mình đi điểm mạnh điểm yếu của em là gì dạ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn em chơi thể thao à... chơi thể thao cái gì môn gì dạ em chơi cầu lông bóng chuyền wow bóng chuyền luôn hả dữ dằn ha điểm yếu của em đó là em nóng tính à, nhiều khi em nói thả, à, em hay thẳng tính nữa nói ra nhiều khi mình đang nóng mình bực lên nói thì nhiều bạn hay sợ mất lòng ừ. bạn trai thì sao điểm mạnh điểm yếu của em là gì dạ điểm mạnh của em thì em biết chơi các môn thể thao như bóng đá bơi lội nấu ăn còn sở thích thì thích uh... gì cứ nói thoải mái đi bạn dạ em thích chơi chim hả thích chơi chim hả dạ cái lý do sao thích chơi chim tại cái đó tạo cho mình cái cảm giác nó thoải mái mình nghe ừ. tiếng chim hót bạn thích chim nào <laughs> em đang chơi chim chào màu chào màu dạ rồi chim gì nữa dạ hết rồi <laughs> ủa thích có một loại chim chào màu à rất nhiều loại chim rất đẹp và chim nó hót rất hay nữa dạ ha điểm yếu của em là gì dạ điểm yếu của em cũng, cũng giống xem xem giống bạn nữ là nóng tính À, hay nói thẳng thì sợ người đối diện mất lòng hai người này có vẻ hợp nhau nhiều nha ừ. cũng thể thao chung rồi cũng trầm trầm nóng tính nữa à, em muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào à, em muốn mẫu bạn trai là cao 1m65 trở lên nặng cũng 65 kg trở lên ừ. nói chung là tròn tròn mũm mĩm giống anh Quyền Linh bên kia thì sao cao nhiều giống anh Quyền Linh không dạ em cao mét bảy nặng 70 mươi ủa nặng 60 thôi ạ <laughs> ủa vậy là ốm rồi dạ không vừa người lắm em cái cái đó là phọt chuẩn của việt nam á chị ừ. anh là hơi mất chuẩn rồi đó bạn đây chuẩn đấy dạ gì nữa không em em không thích uh, con trai gia trưởng em không thích bạn trai hút thuốc bạn trai sao em dạ yêu cầu đoán thì chắc trưởng. Ờ, em đạt à, em uh, không hút thuốc không gia trưởng được dạ. còn gì nữa không em dạ dạ thưa chị nhiêu đó thôi ha dạ còn bạn trai mình có tiêu chuẩn như thế nào à, tiêu chuẩn của em là bạn nữ ờ, cao mét năm độ lên à, tính tình thì thoải mái phóng <laughs> khoáng em không thích điều gì người phụ nữ dạ keyboard keyboard là keo kiệt á ha dạ đúng rồi em gái có keo kiệt không dạ không anh ơi và mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi em dạ em trải qua một mối tình rồi chị ừ. mà chia tay cũng lâu rồi thôi Ờ, đến qua anh coi mặt bạn gái bên kia thế nào như thế nào bên đây ờ, anh này ờ, dễ thương lắm rồi dạ, chào em anh bên đây là chất phát lắm nhìn thấy anh cũng hiền hiền hậu lắm dạ em thí dụ như làm dâu em có làm được không dạ được anh được hả dạ. vậy được rồi em nếu mà đồng ý hết anh muốn cưới liền được không ừ, qua quá trình tìm hiểu nếu mà, mà hợp thì có thể tiến tới hôn nhân tiến tới hôn nhân liền luôn dạ. ha em còn có yêu cầu gì bên đàn trai nữa không dạ không hai người này hiền rồi à nha <laughs> hợp lý đấy hợp không anh hợp anh thấy hợp đấy giống mặt anh cũng được dạ, chào chị cái tường à chào em à, chà nếu mà được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được lâu nhất là hai năm lâu nhất là hai năm còn nhanh nhất hai tháng còn mấy tháng được mấy tháng trời chuẩn bị gì chưa mà đòi mấy tháng nhanh vậy dạ cũng chút chút rồi có hỏi ba mẹ chưa vậy dạ, cái đó ba mẹ tự cho quyết định à mình có tật xấu gì không em thì nóng tính như vừa em vừa nói đó ừ, còn cái gì khác ngoài cái đó không lại hơi mê chơi một tí mê chơi hả chơi cái gì chơi chim chơi chim thôi thì bây giờ mình ờ, lấy vợ rồi mình hạn chế bớt chút xíu bây giờ thí dụ như bữa hôm đó dạ. vợ em đẻ bên đây con chim cũng đẻ em sẽ chọn chăm sóc ai, ai đi đẻ à. <laughs> tất nhiên là vợ mình rồi ừ dạ. mới cụ thể thế chứ nghe rõ rồi hai em ha rồi coi được không chứ um, anh này anh mê Đồng chơi chơi chim dữ lắm đi. à em trai đi với ai dạ em đi với em trai của em em trai hả dạ em họ em chào chị cát tường và anh quyền linh ạ rồi dạ, em chào em họ của anh duy thì à, khi em nhìn à, cái cách nói chuyện của bạn nữ thì em thấy cũng có đôi nét hợp với anh duy thì thấy chị cũng dễ thương nhưng mà em có thắc mắc cái là anh duy có thú chơi chim nhưng mà có khi nào mà hai người về quen nhau chị à, nhiều lúc nóng tính hay như chị có thịt chim của anh <laughs> có chứ nếu mà anh mê chim mà anh nó trả lời đi em nếu mà anh mê chim anh bỏ em luôn rồi em xử lý sao nếu mà anh ờ, thương chim hơn thương em thì chắc là em phải suy nghĩ lại chị em giết hết mấy con chim của anh phải không thịt chim của anh hả ruti luôn một bữa nào anh đi làm về anh thấy nhà đại anh nấu dọn lên một mâm cơm toàn chim không chim ruti chim xào xả gì đâm lâm la làm vậy không em chắc là không đâu chị tại nhà em cũng nuôi chim nữa ủa vậy hả dạ nhà, nhà em, gì? nuôi cu đất đó chị hai người hợp nhau ghê luôn hôm nay em có đi với ai không dạ em đi với ờ, đồng nghiệp với bạn thân của em rồi chào em em chào chị Khát Tường chào anh Quyền Linh và chào mọi người ạ em rồi. là bạn thân của Bích rồi em nhận xét về à, hai bạn này như thế nào dạ em thấy anh bên này thì tương tác ok ạ tính tình thì cũng thấy hợp với Bích dù hai người nóng tính nhưng mà thấy Bích thì không hay giận dai chị xong lúc đó rồi thôi rồi à, hy vọng là anh với lại bạn em có thể đến với nhau được rồi, rồi cảm ơn cảm hai ơn bạn. hai bạn chúng ta sẽ kéo màn lên để cho đôi trẻ một bên là nuôi ờ, cu đất một bên là nuôi chim nói chuyện với nhau nha kéo màn có hỏi thăm về em. nhau cũng được à, anh có món quà tặng em dạ em cảm ơn em thấy anh sao dạ em thấy anh cũng được anh đi làm ở dưới ờ, long thành anh làm lâu chưa ừ, cũng làm khá lâu rồi khoảng mấy tháng à trời đất ơi ừ, nếu như anh đi làm vậy thì nếu mà hẹn hò thì anh tính như thế nào ạ em hồi nãy em nói em ở biên hòa dạ em ở biên hòa một là khúc nào ạ à? ở bồn nước anh ngã tư bồn nước thì cũng ờ, gần chỗ mà anh ở đó anh à bạn cảm nhận bạn nữ như thế nào thì thấy bạn nữ cũng dễ thương à. anh còn thắc mắc gì nữa không ạ à? à, em ở đây em ở trọ dạ không em ở nội trú ở trong công ty luôn anh ở ờ, như vậy thì khoảng thời gian công ty gò bó vậy thôi. lúc đi chơi đa số thì em là đi làm về rồi em về phòng rồi nấu ăn rồi nghỉ ngơi chứ không có đi chơi đâu hết bây giờ người ta hỏi mai mốt đi chơi sao công ty có cho đi không ừ, buổi tối thì à, đi làm về thì ra ngoài được tới 10 ờ, giờ thì không trời ơi có 10 giờ à? đã ảnh tự nhiên ảnh làm suốt mấy giờ mới làm đi làm về em thì làm thất thường lắm chị tại một tuần em đạo ca liên tục rồi người ta đi làm tới 10 giờ mới về bên đây 10 giờ đóng cửa rồi sao đi chơi <laughs> thì công việc của em cũng không gò bó lắm thời gian nghỉ thì cũng khá là nhiều em nghĩ là mình đến đây là một cái duyên thì em nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu thì cũng như em nói tới đây thì ờ, nên cho nhau một cơ hội ờ, tìm hiểu rồi Chúng ta chỉ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau Cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn nữa trên con đường hôn nhân nha một hai ba Hết thời gian tay nhau đi các bạn Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp CD 212 lấy Chiến Thắng à, Giúp các bạn sẽ có những buổi xem phim thật lãng mạn Hiểu nhau nhiều hơn Dạ, em cảm ơn Nhi Để tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta Với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên Nắm tay nhau bạn, nắm tay nhau Hy vọng hai bạn sẽ sớm tiến tới hôn nhân nhé à, mới đếm số 2 là bạn đã bấm nút rồi đó thì chúc hai bạn hạnh phúc dạ, dạ em cảm ơn ạ nào đưa được chưa long đi Thưa quý vị và các bạn, trong quá. những cặp đến với à, chương trình chúng tôi đều mong muốn những cái điều xa hơn nữa, hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Mong rằng quý vị à, nếu như ai à, còn chưa có người bạn thân một nửa mảnh ghép cuộc đời hãy đến với tôi chương trình Bạn muốn hẹn hò. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt nhiệt APA sạch tinh tươm đã tài trợ cho chương trình. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin Love TV. Và bây giờ Quyền Linh và các Tường xin chào và hẹn gặp lại.